Hai cả nhà với Lai Sắp Flower hoặc là hoa chào mọi người nha Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn mẫu bó hoa tiền phong dài ha Các bạn cần đặt hàng thì cứ liên hệ ở phần giới thiệu bên Youtube của mình có đầy đủ thông tin ở bên đó Các bạn có thể ghé đó và bấm vào những cái đường link mình đã để sẵn ở trên phần giới thiệu nha bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào với những mọi người nha à, đa phần là que thì mình sẽ sử dụng que dài nhất có thể của cái form này luôn và chỉ nó chỉ tốn 20 tờ nên là mình không cần phải nối que nha và các bạn cứ xài và các bạn có thể cắm từ dưới lên rồi từ trên xuống tùy các bạn à, định hình form của mình cái độ xòe quạt của cái à, cái hoa này là tầm bao bao bao bao nhiêu nha thì mình muốn nó có cái độ xòe to hơn một xíu để tạo cảm giác bó hoa nó được bự hơn á nên là mình sẽ cắm từ trên xuống để định hình ờ, form cho nó dễ nha clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha Nếu như cảm thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và bấm chuông nhé Cảm ơn mọi người nhiều